Phần kiến thức cô chia làm hai phần. Đó là chúng mình tìm hiểu về dây. Phần A, chúng ta sẽ tìm hiểu về dây. Các con đã được học rồi. Một phút sẽ bằng 60 giây. Và bình thường thì các con học về giờ, 1 giờ bằng 60 phút và 1 phút thì bằng 60 giây. Đơn vị giây là đơn vị nhỏ nhất trong số đo thời gian. Ngoài giây thì còn có giờ, còn có phút. Chúng mình tiếp tục sang phần mới, đó là phần B, thế kỷ. Phần này các con chưa được nghe bao giờ đúng không? Và hôm nay thì chúng ta tìm hiểu về số đo thời gian lớn hơn, đó chính là thế kỷ. Bình thường chúng mình có giây là số đo thời gian nhỏ nhất, sau đến phút, sau đến giờ, lớn hơn giờ nữa là ngày, lớn hơn ngày là tháng, lớn hơn tháng là năm và đến bây giờ thì lớn hơn cả năm đó chính là thế kỷ. Vậy thì một bao nhiêu năm là một thế kỷ? Chúng mình cùng tìm hiểu. Một thế kỷ sẽ là 100 năm đấy các con ạ. Từ năm 1 đến năm 100 chính là 100 năm 100 năm ấy tròn một thế kỷ. Như vậy, từ năm 1 đến năm thứ 100 nó chính là thế kỷ thứ 1. Các con nhìn kỹ và thấy cứ năm từ năm 1 này đến kết thúc, kết thúc là 100 thì năm đấy rơi vào thế kỷ số 1. Cứ tròn trăm là kết thúc của một thế kỷ. Tương tự như vậy, từ 101 đến 200 các con có nhìn thấy đây chính là kết thúc của thế kỷ thứ hai, chính là tròn 200.